ơi hello lại là cường đây anh em ơi thì hôm nay cường à, xin chào à, anh em đã xem cái à, kênh của bên cường phát lộc nha anh em thì hôm nay cường làm cái video này, video này á để gửi đến anh em về cái bộ môn bài bạc biệp đó thì nói tới bài bạc biệp anh em cũng đã nếu mà đã chơi thì để, để chơi công chuyện á để chơi hồi xưa giờ anh em chơi bịp á thì anh em cũng đã quá rành về cái bài bạc biệp này đúng không anh em ạ à? thì hôm nay cường làm cái video này gửi đến anh em những anh em chưa chơi về bịp à, và những anh em đã chơi bịp rồi á thì à, cường à, sẽ làm cái video này à, thì cường biết gì thì cường sẽ nói cái đó đúng anh em ạ à? cường biết gì thì cường sẽ nói cái đó chứ cường cũng không có nói bừa à, cường không cường bán cái sản phẩm ở đây á thì cũng không có à, đụng chạm tới bất cứ một cơ sở nào đó quan trọng là anh em làm tiền của anh em mà anh em à, muốn mua ở đâu đó là chuyện của anh em đó mình cũng không có à, đụng chạm tới bất cứ anh em nào hết đó anh em nhé thì à, anh hôm nay á có rất nhiều khách gọi tới mình để hỏi là anh em anh ơi hiện tại bây giờ là nói về đánh bài à, xì tố á, xì dách á, với lại xì vé thì có những sản phẩm nào mới nhất để mà chơi à, được à, thì à, hôm nay mình sẽ giải mã cho anh em luôn nha thì à, nói về bài á, để anh em chơi được thì à, có ba kiểu đó nhưng mà mới nhất thì mình sẽ nói ờ, cái, cái mới nhất sau ờ, sau thì bây giờ mình sẽ nói cái cũ trước đi hồi xưa á, anh em chơi á thì à, anh em muốn bịp người ta thứ nhất là anh em vào sòng anh em sẽ lò có ba cách nha anh em ba cách để anh em chơi nha thứ nhất là anh em chơi bài lỗi nè đó lỗi tam giác lỗi ô vuông lỗi ờ, số đó là ba loại bài lỗi đúng không anh em ạ à? cái thứ hai là anh em chơi bài kính bài kính là đây dòng sản phẩm bài kính nha anh em đó đây là bài kính nè trong này nó sẽ có những cái bộ kính len nước bảo quản cây gấp đó đây là bộ kính gọi là đánh bài kính anh em đó thứ ba là anh em chơi bài máy chơi bài máy đúng không anh em ạ à? thì ba cái loại đó thì, bắt buộc anh em vào sòng anh phải lòn được bài này nha anh em đó, lòn được những bộ bài này vào thì anh em mới chơi được ba cái loại đó thì như hôm nay thì khách ờ, bên mình á, có điện tới là hỏi anh em ơi bữa giờ, bữa giờ có cái nào sản phẩm mới nhất mà không cần anh em phải lòn bài hay không thì bây giờ mình sẽ chỉ anh em cách không cần phải lòn bài mà anh em vẫn chơi được đó mới là cái sản phẩm mới nhất mình sẽ giới thiệu ngày hôm nay đúng không anh em không cần anh em phải lòn cái bài nào hết tất cả các bài chợ anh em đều chơi được đó thì bây giờ mình sẽ ờ, giới thiệu về cái sản phẩm đó thì bây giờ trên màn hình mọi người đây mọi người thấy nè cái máy này không liên quan nha cái máy này là cái máy đánh bài mà không cần phải lòn bài mà anh em vẫn biết được cái bài của người ta đó mới là là hay thì bộ nó bao gồm máy tai nghe và một cái máy nhỏ để bắt tai nghe đó là cái bộ của nó hiện tại là như thế này và cái máy này bắt đánh bài bằng wifi nha anh em nha camera bằng wifi nha bắt từ xa luôn đó thì bây giờ mình sẽ kết nối và mình sẽ chỉ cho anh em luôn đó đầu tiên thì mình à, vào một cái phần mềm đó, à, mình sẽ vào một phần mềm rồi ok hiện tại mình sẽ vào một phần mềm đây là phần mềm camera anh em thấy chưa đây là một cái phần mềm camera anh em nhìn nha đó đây là camera hiện tại nó đang soi bài nha anh em đó, anh em thấy chưa hiện tại nó là cái 7 này anh em nha đó cái 10 này và làm như thế nào để mà anh em anh em chơi thế này thì người ta biết sao đúng không người ta thấy thì sao đó, mà làm như thế nào để người ta không thấy và không biết rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ kết nối qua một cái máy đây là cái máy kỹ thuật đó gọi là máy kỹ thuật nha anh em máy kỹ thuật này ở nhà anh em có thể xem được bài đó anh em thấy chưa hiện tại là cái 8 bit nha anh em anh em nhìn trên màn hình này cái 8 bit nè cái đầm rô nè đó kỹ thuật ở nhà sẽ đọc nha anh em cái ba cơ nè cái ri nè đó hoàn toàn là bài chợ luôn nha anh em đó mình sẽ test qua cái bài này luôn cho anh em xem nha đây là tất cả các bài chợ chắc không phải là bài gì hết nha anh em anh em chơi bài thì anh em cũng biết đó cây ba bích nè anh em thấy giờ cái năm rô nè cái già bích nè đó cái tay mình bọt anh em thấy không tay mình đưa vào bột nè cái nhẫn của mình nè đó thì uh, cái năm cơ nè anh cái bích tiếp nè anh em nè đó anh em thấy chưa thì uh, làm cách nào để mà người ta không thấy cái này đó thì cái máy này là không liên quan nha anh em cái máy này là ở nhà nha kết nối cả nghìn km lần anh em anh em có thể cầm cái máy nào vào từ Sài Gòn chơi được nè cái máy này ở nhà ở ngoài bắt cũng được nè anh em hoặc là anh em cầm cái máy nào vào bắt chơi ở người Sài Gòn vẫn báo được cho anh em nha báo qua một cái tai nghe như thế này nha anh em bộ tai nghe đó rồi ok thì làm cách nào để mà vào xong mà người ta không biết anh em đang quay người ta thì cường sẽ chỉ cho anh em nhé chỉ cần anh em thoát ra như thế này và hiện tại máy vẫn đang hoạt động này anh em anh em thấy chưa đó cái 8 nè mình sẽ bọt vào cho anh em xem nha cây ri này tại sao mà cần để gần như thế này để gần như thế này cho anh em thấy được là cường đang ờ, chơi bài cho con máy này á bao cho anh em 2 mét bao cho anh em một mét quay đầu nha xin lỗi nha anh em một mét quay đầu đó là khi cái khoảng cách từ máy lặn với cái cái cái cái, cái dĩa bọt á là một mét nha anh em đó khoảng cách xa có được một mét lận đó thì uh, anh em thấy cái bún cơm này nè đó và cái cây máy này rất là lợi hại nha anh em anh em ẩn được camera luôn và anh em có thể là vừa chơi bài mà vừa anh em xem YouTube nè à, mình sẽ mở YouTube cho anh em xem nè đó thấy chưa vừa xem YouTube mà vẫn hoạt động nha bây giờ mình nè cái đầm này anh em thấy chưa cái đầm bích anh em thấy chưa đó cây ba này anh em thấy chưa cái máy này sẽ để lên trên này luôn nha đó cây sấu uh, ờ, chuồng này anh em nè anh thấy chưa cái sấu bích nè đó anh em xem hai vẫn được luôn đó anh em ạ à. đó thấy không cây bảy cơ nè đó anh em có thể vừa bấm uh, YouTube xem YouTube nè vừa gọi điện thoại rồi vừa lướt facebook được luôn đó máy này có thể anh em có thể vừa lướt facebook vừa nói chung là tất tật anh em làm gì cũng được hết đó nhưng mà máy nó hoàn toàn là camera ẩn ấy đó mình nói với anh em nha là hoàn toàn ẩn nha anh em đó và máy này cái kỹ, kỹ thuật ở nhà sẽ đọc lên cho anh em ví dụ như ở nhà mình sẽ thấy cây 10 mình sẽ đọc cây 10 anh em sẽ đeo cái tai nghe này và anh em biết là hiện tại cái đích nó là cây 10 đó nếu như anh em lanh anh em sẽ đưa cái tay bọt bài á khi anh em bọt bài bọt như thế này thì anh em sẽ biết thêm một cây xấu ở dưới nữa đúng rồi anh em ạ à. đó anh em thấy chưa bọt nè cái ba đó là anh em thấy chưa thì uh, mình sẽ mình uh, test cho anh em đó đây là cái máy mình giới thiệu cho anh em đây là cái máy là không cần anh em phải lòn bài đó anh em nha không cần anh em phải lòn bài hay bất cứ một, một máy này có thể tắt luôn anh em nha nên anh em mình nè nó đang quay nè anh em mình sẽ quay cái máy nè mình sẽ quay nè anh em thấy chưa mình sẽ quay cao lên cho anh em xem nha đó hiện tại nó đang soi nè anh em thấy chưa thấy luôn cái màn hình nè anh em thấy chưa đó mình sẽ quay nè anh em thấy chưa anh em yên tâm về cái sản phẩm này đó và nếu muốn biết chơi như thế nào đó, thì anh em liên hệ số điện thoại 0898 54311 để được cường báo giá và xin lỗi với anh em luôn nha nhiều lúc mà bữa mà anh em nhắn ờ, tin cho mình á, thì mình không trả lời được tại vì ngày cường tiếp rất là nhiều ờ, khách nên là cường ờ, mong anh em cứ liên hệ số điện thoại 0898 54311 để gặp trực tiếp cường luôn nha anh em đây là cường chỉ xài một cái số này thôi nha anh em không có số thứ hai nha đó anh em liên hệ tới số này thì cường sẽ ưu tiên cho anh em đó cường sẽ ưu tiên cho anh em về cái bộ máy này đó là khách hàng à, quen của mình đó thì à, mình à, cũng chúc anh em thành công hơn trong cái bộ môn bài bạc biệp nha anh em đó thì chúc anh em thành công thì anh em xem video thấy hay thì anh em nhớ cái đăng ký kênh cho mình và ủng hộ cho mình một cái like một cái chia sẻ thôi anh em ạ à. cái đó là động lực để mình làm những sản phẩm mới cho anh em thôi đó chứ còn mình cũng chả lợi lộc được gì trong đó chỉ là muốn là để anh em bật cái, cái đăng ký đó để mà mỗi lần mà làm một video mới á thì anh em sẽ nắm bắt được và kịp được trong cái thời đại để anh em à, ra, ra à, trường ra cái ra đời anh em chơi á để không để người ta bịp anh em thôi nha anh em rồi chúc anh em cái năm 2000 cho mình thành công nha anh em xin chào anh em nha